nghịch lý siêu xe nghịch lý siêu xe các anh chị có thấy chiếc xe màu đỏ này đẹp không ạ à? bao nhiêu trong số anh chị thích chiếc xe màu đỏ này thì comment xuống bên dưới là thích đi ạ à. Kiên rất thích màu đỏ xe màu đỏ này nhìn rất đẹp bao nhiêu trong số anh chị thích xe màu đỏ này thì comment xuống bên dưới là thích đi ạ à. Minh chỉ là rất rất thích Kiều là thích Lê Hải Lê Hải Linh là thích Lê Nguyễn là thích Thanh Trọng là thích Xuất sắc luôn, rất thích, rất đẹp đúng không ạ? Rất sang Rất sang, rất đẹp Chiếc xe này rất đẹp Rồi, điều gì xảy ra với chiếc xe này đây? Rồi Các anh chị à, xe là tài sản hay tiêu sản đây à? Xe là tài sản hay tiêu sản? xe mua xe này về mà chạy ráp á, thì à, biết đâu thì nó là tài sản thì sao chúng ta đi chạy Uber hoặc là chúng ta chạy ráp này kia thì nó là tài sản có đúng không ạ à? tài sản là khi dòng tiền đem về là dương tiêu sản là nó mang về một cái dòng tiền âm hao hụt của chúng ta và khi mà chúng ta mua xe các anh chị ạ à, thường chúng ta phải có một cái chi phí vận hành cho nó thuế trước bạ rồi à, tiền bảo hiểm cho chiếc xe rồi phí cầu đường rồi xăng nhớt rồi bạo trì bạo hành bạo dưỡng rồi bơm bánh xe rồi đủ mọi thứ chi phí rồi cần phải gắn thêm camera hành trình nữa rồi những cái phụ tùng bên trong nữa đổ lên chiếc xe nữa chăm sóc rồi về còn phải dán keo nữa dán keo xe hoặc là đi dán đề can cho nó đẹp hàng loạt những cái chi phí và nếu như chúng ta mua một chiếc xe thì mỗi tháng chúng ta phải dành ra vài ba chục triệu để mà sao à bảo dưỡng bảo trì bảo hành rồi coi như là nuôi chiếc xe đó rồi thậm chí là sao à có nhiều người mua một lúc ba bốn chiếc siêu xe rồi thuê một cái ông bảo vệ về để mà canh xe cho mình rồi phải xây một căn nhà thật là to để mà có cái gara lớn để mà cho những chiếc xe vào bên trong còn nếu không là mỗi tối phải đi gửi ở đâu đó thì vô tình mỗi tháng chúng ta bỏ ra rất nhiều tiền cho chiếc siêu xe thì đó chính là một trong những cái tiêu sản nhà là một tiêu sản hàng nặng thì cái hàng nặng thứ hai đó chính là tiêu sản đứng thứ hai đó chính là siêu xe rồi nhiều người á các anh chị ạ à, thật ra kiên không có ý là cổ suý nói với các anh chị là đừng có mua xe thật ra nếu như các anh chị đủ điều kiện về tài chính các anh chị cứ mua xe là chuyện bình thường nhưng nó nên chiếm 10% đến 20% tài sản của các anh chị nếu như tài sản của anh chị là 10 tỷ các anh chị có thể mua một chiếc xe 1 tỷ cho đến 2 tỷ là chuyện bình thường nó không ảnh hưởng đến cuộc đời của chúng ta nhưng nếu như chúng ta có hai ba trăm triệu hai vợ chồng mới đám cưới hoặc là mới lên chức giám đốc gì đó thu nhập tăng thì bắt đầu nghĩ đến việc đi mua xe trả góp khi mua xe trả góp rồi chúng ta phải cày để mà trả nợ và chúng ta sẽ không có tiền để đi đầu tư chúng ta lại mất đi chi phí cơ hội thay vì tiền đó hàng tháng bỏ ra mấy chục triệu để trả góp thì tiền hoặc là các chị phải bỏ tiền ra chi phí vận hành nữa hàng tháng bỏ ra số tiền lớn để mà vận hành chiếc xe này tiền xăng tiền nhớ tiền cồn tiền bảo dưỡng bảo trì đó thì số tiền đó đúng lý ra nên đi đầu tư mua cổ phiếu tích lũy từ từ hoặc là mua mua bán nhà đất nhưng mà chúng ta lại mua tiêu sản mua một con xe đó khi mà mua xe mà chúng ta bắt đầu khi mà chúng ta lái chiếc xe đó là xem như nhà cái xe đó là mất đi giá trị 30 phần trăm rồi bây giờ mua hôm nay ngày mai bán thì người ta chỉ mua cao lắm là 70 phần trăm giá trị chiếc xe mua chiếc xe 1 tỷ hôm nay ngày mai đem đi bán cao lắm ai đó mua thì người ta chỉ mua 70 700 triệu mà thôi nó mất giá ngay khi mà chúng ta mua được chiếc xe đó và mỗi năm nó sẽ rớt giá đâu đó khoảng 10 phần trăm 20 phần trăm là chuyện bình thường nha các anh chị ha nhưng kiên không có ý là nói các anh chị không nên mua xe mua xe khi nào khi chúng ta dư giả còn khi mà chúng ta đang khó gọi là chúng ta còn nhiều thứ để chi tiêu thì không nên mua rồi bạn hình tướng mua xe cũ nếu thực sự thấy cần đúng rồi cái này là quan điểm thôi quan điểm thôi quan điểm nhưng mà kiên sẽ nói tiếp cho anh chị cái quan điểm của kiên ha để mọi người thật ra mọi người không nhất thiết những điều kiên nói là đúng đâu các anh chị à nó có thể nó có sai nhưng mà sao các anh chị nó có thể sai hoặc đúng nó không quan trọng nhưng mà cái chương trình này kiên chia sẻ cho anh chị góc nhìn của kiên để trên góc nhìn đó các anh chị tham khảo nghe hay không nghe áp dụng hay không áp dụng là chuyện của các anh chị ha không tất cả những điều kiên nói chưa chắc gì đã đúng hoặc hoặc là nó phù hợp với các anh chị rồi kinh kể cho anh chị nghe nha tàu xế thì lỗ mà tàu khổ thì lời có hai anh em ba mẹ ba chết mất để lại gia sản cho hai anh em và cho người anh trai và người em trai mỗi người 100 cây vàng người anh có được 100 cây vàng là đi mua chiếc xe Mercedes liền thậm chí vay thêm ít tiền nữa để mua chiếc xe thì ngày xưa 100 cây vàng nó không bao nhiêu tiền lắm gì à ngày xưa 100 cây vàng nó rất là không bao nhiêu nhưng mà nó có thể mua được chiếc xe hơi còn người em thì sao lấy 100 cây vàng đó đi mua đất quận 2 sau 10 năm sau chiếc xe hơi Mercedes bây giờ nó giảm giá rồi và nó mất giá chị hoàn toàn chỉ đi cho vui thôi và nó cũng xấu xí rồi và cái chi phí bảo dưỡng bảo hành nó rất nhiều nhưng mà người em 100 cây vàng đó đi mua đất quận 2 và bây giờ sau khi mua chỗ này bán chỗ kia đất nó tăng giá lên gấp trăm lần thì bây giờ thì tài sản của người em đó bây giờ đã hơn trăm trăm tỷ Việt Nam rồi và các anh chị sẽ thấy rằng hai cái sự khác biệt thay đổi cuộc đời oh, ok cảm ơn bạn huỳnh tú rất nhiều bạn huỳnh tú là người rất là chăm chỉ học tập và, và chat rất là nhiệt tình rồi cảm ơn bạn huỳnh tú thì à, các anh chị sẽ thấy rằng á chỉ vì một cái một cái quyết định mà nó nó dẫn đến hai cái cuộc đời hoàn toàn khác nhau người anh lấy 100 cây vàng đó đi mua chiếc xe Mercedes còn người em 100 cây vàng đi mua đất quận 2 và sau đó đi mua đất ở uh, những cái nơi khác nữa nhà bè nữa rồi mua rồi cuốn chiếu và bây giờ tài sản đó mới trăm tỷ rồi người em anh bây giờ trở nên khốn khó nhà khánh kiệt còn người em bây giờ siêu giàu chỉ vì một người là mua mua đất còn một người là mua xe đó là lý do tại sao ông bà ta ngày xưa có câu tàu xế thì lỗ mà tàu thổ thì lời điều này vẫn đúng cho tới đời hiện bây giờ từ ngàn xưa cho đến bây giờ nó vẫn đúng tại vì một cái chúng ta mua là tiêu sản là mua chiếc xe còn sao các anh chị còn một cái là chúng mua, mua tài sản là mua miếng đất nó xin lời ra rồi và kiên cũng biết rằng có rất nhiều anh chị rất là thèm khát muốn mong muốn mình có một chiếc xe hơi bản thân vợ chồng kiên cũng thích ai cũng thích một chiếc xe hơi tại vì sao mình nghĩ rằng khi mình mua một chiếc xe hơi á, người ta sẽ ngưỡng mộ và tôn trọng mình đặc biệt là mỗi ngày tư ngày tết mình đi là đi về quê mình mở cửa ra u cha ơi họ hàng dòng họ mình bắt đầu họ bu lại với mình Ê, trời ơi à, này ờ, bây giờ nó giàu có quá ta đi xe siêu xe về đây đẹp quá ta rồi mỗi lần mình đi uống cà phê cuối tuần hoặc mình đi chơi hoặc mình hẹn đi ăn đám cưới với bạn bè đi đâu đó mà bạn bè mình mà thấy mình đi chiếc xe hơi là đẳng cấp mình cao hơn rất nhiều so với bạn bè mà đi xe máy hai cái level nó hoàn toàn khác nhau và chúng ta mua chiếc xe là chúng ta mong muốn được người khác ngưỡng mộ và tôn trọng mình có đúng không anh chị chúng ta mua ví dụ chúng ta có đầy đủ về tài chính ví dụ như là 500 triệu nhưng mà chúng ta có mua một chiếc xe 500 triệu hay không hay là chúng ta cố gắng đi vay ngân hàng thêm tỷ nữa để mua một chiếc xe ngon lành hơn ráng thêm tỷ nữa ráng thêm tỷ nữa không tỷ nữa nhưng mà có chiếc xe ngon hơn chiếc xe đức để mà đi thì cái này chúng ta đang mua vì xe nếu mà chúng ta mua chiếc xe để mà giống như là một cái phương tiện để đi lại thì mua chiếc xe bình dân thôi mấy trăm triệu thôi Vios Toyota Vios bốn năm trăm triệu thôi đi là ngon rồi nhưng mà cứ phải đi Mercedes hoặc là đi BMW hoặc là đi những chiếc xe Đức cho nó quách là phải mua tới mấy tỷ thực ra cái mà chúng ta đang mua ở đây á là chúng ta đang mua vì cảm xúc các anh chị sẽ thấy rằng khi chúng ta ra quyết định mua là chúng ta đều mua vì cảm xúc chứ không phải vì chúng ta mua vì cảm xúc rồi sau đó chúng ta sẽ lấy lý trí ra để lý giải để chúng ta biện minh cho cái việc mua sắm đó ví dụ như chúng ta mua hai vợ chồng dính nhau đi vô trong cửa hàng siêu thị thế giới di động người chồng nói hôm nay anh sẽ tặng cho em một chiếc uh, iPhone giá khoảng 20 đến 25 triệu cho vợ xài cho thích chụp hình cho nó đẹp nhưng mà sau họ vô trong đó rồi rút cuộc đi ra vợ chồng hai vợ chồng đó mua cái iPhone Pro Max 14 giá 35 triệu sau đó người vợ nói rằng anh ơi ráng lên có 10 triệu nữa thôi nhưng mà chụp hình nó rất là đẹp nó rất là sang trọng nó sẽ hỗ trợ cho em việc kinh doanh buôn bán online của em livestream nó sẽ đẹp hơn rồi kìa rồi mọi thứ nó sẽ hỗ trợ cho anh việc làm mình tốt hơn trời ơi mua cái iphone bây giờ mua cái điện thoại 10 triệu với lại cái điện thoại à, hai ba chục triệu về tính năng cơ bản là nó xài nó gần gần như là đáp ứng được nhu cầu của chúng ta nhưng chúng ta vẫn cứ phải mua iphone vì chúng ta mua vì cảm xúc nhiều người hay nói mua vì thương hiệu không mình mua để mà để cho cái đứa khác nó ganh tị với mình tao mới mua cái mua uh, iPhone 14 này cho mày nha tao mua hàng hiệu nha làm sao ạ à? vì chúng ta mong muốn mua cái đó vì cảm xúc và sau đó chúng ta sẽ lấy lý trí ra logic ra để chúng ta lý giải chúng ta biện minh rằng à, tôi mua này vì cuộc công việc mà tôi mua là vì uh, chụp hình cho nó đẹp để mà boss Facebook để bán hàng mà chúng ta đưa ra hàng loạt lý do tất cả những lý do đó là để biện minh cho cái cảm xúc muốn ham muốn mong muốn cái sản phẩm đó và đặc biệt là chúng ta muốn mua cái sự ngưỡng mộ và tôn trọng của người khác và sau đây Kiên sẽ chia sẻ một cái bí mật cho các anh chị là nghịch lý siêu xe nghịch lý siêu xe là gì chúng ta nghĩ rằng khi chúng ta mua một chiếc siêu xe Lamborghini hoặc là mua một chiếc xe Rolls Royce thì chúng ta nghĩ rằng khi chúng ta bước xuống xe mọi người sẽ ngưỡng mộ mình sẽ tôn trọng mình mình xứng đáng được tôn trọng vì mình là một người nhà giàu sành đều mình rất ngầu nhưng xin thưa với các anh chị nghịch lý xin xe cho biết được rằng người ta không quan tâm đến bạn đâu người ta chỉ quan tâm đến chiếc xe thôi và người ta sẽ nghĩ rằng ví dụ như bạn bước xuống xe người ta sẽ không quan tâm là thằng này là thằng nào đâu kệ mày mày đi xin xe gì mày giàu cái nào tao không quan tâm tao chỉ thấy chiếc xe mày đẹp và tao thích chiếc xe của mày và tao ước ao gì trong đầu tao rằng tao sẽ đang chạy chiếc xe đó và tao sẽ bước xuống và mọi người cũng sẽ ngưỡng mộ tao trong cái tâm trí của người đó không ai ngưỡng mộ bạn tôn trọng bạn nhiều như là bạn đâu trong tất cả mọi người chỉ có bạn tôn trọng và ngưỡng mộ bạn mà thôi còn 99 người 99 phần trăm ngoài kia không ai tôn trọng và ngưỡng mộ bạn đâu họ không quan tâm đến bạn họ chỉ quan tâm chiếc xe thôi vậy mình mua chiếc xe để làm gì để mọi người ngưỡng mộ chiếc xe mà người ta không ngưỡng mộ mình có phải là, là chiếc quốc không rồi ok các anh chị các anh chị có hiểu nghịch lý siêu xe không ạ à? một điều rất thú vị không biết là các anh chị có thấy thú vị không ạ à? các anh chị có hiểu không ạ? cái nghịch lý siêu xe là chúng ta nghĩ trong đầu là tôi mua siêu xe người ta sẽ rất ngưỡng mộ và tôn trọng tôi tôi rất ngầu nhưng mà khi mình bước xuống người ta chẳng quan tâm đâu không ai quan tâm đến bạn đâu các, các anh chị thử đi ra ngoài đường đi chang tâm lý ai cũng vậy á đi ra ngoài đường mình thấy siêu xe đi rất nhiều Rolls Royce Lamborghini Mercedes người ta chỉ quan tâm đến chiếc xe người ta không quan tâm đến người ngồi trong chiếc xe đâu cái hàng ngồi trong chiếc xe kệ mày tao thích chiếc xe đó và tao nghĩ ở trong đầu tao là tao ước gì tao có chiếc xe đó rồi xong phim vậy chúng ta phải bỏ ra tiền tỷ để cuối cùng để mua được cái sự tôn trọng háo huyền đó mà rồi sao anh chị ngay ngay cả khi chúng ta ao ước rằng chúng ta phải mua chiếc xe đẹp để mà về quê ngày tư ngày tết về quê lái để mọi người ngưỡng mộ mình chả ai ngưỡng mộ mình đâu các anh chị à thì đâu quan tâm đâu nhưng nói thật người ta thấy chiếc xe người ta chu choa chiếc xe này ngon quá đẹp quá người ta có thể khen các chị vài ba câu nghe cho mát lòng rồi sau đó cả đời chúng ta phải đi cày bừa để sao mà trả nợ cho chiếc xe đó nó không đáng lúc nào trừ khi nào các anh chị là đại gia các anh chị tự do về tài chính các anh chị giàu có rồi chúng ta mua còn nếu như chúng ta vẫn còn là bình dân chúng ta vẫn là trung lưu mà chúng ta cố gắng để mua một chiếc siêu xe là gánh nặng cả cuộc đời thì không nên cái tiền đó nên đi đầu tư xin lời bạn lưu với là, là hợp lý là chỉ một vài người thân hoặc bạn bè muốn mà thôi chứ xe đẹp người ta nhìn đúng rồi xe đẹp người ta nhìn thôi ngưỡng mộ cũng chẳng để được làm gì mà cũng chả ai ngưỡng mộ mình đâu không ai ngưỡng mộ mình một cách thật tâm thật lòng đâu người ta khen đạo à rồi ok các anh chị thứ nhất là căn nhà tiêu sản lớn nhất cái thứ hai là chiếc siêu xe và cái thứ ba là điện tử gia dụng